đưa cái đĩa bật lại bài này và sao tiếp đi em ơi Đưa anh smartphone ra game này nhả hết cái bài này cái bề quá